lo chứ ờ, bọng cá hơi cưng quá <laughs> mới hai tháng à trời ơi dễ cưng kìa Ê, Ngân ơi Ngân à Ngân ơi Nhiều chuyện hả hả Dạ à, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn á Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ấp Trà Quýt B xã Thượng Hòa à, huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng thì như hôm trước Phước đã chia sẻ à, với cô chú anh chị về à, hoàn cảnh của à, em Vọng đây à, 28 tuổi em thì hiện tại là không có thể di chuyển được và nằm như vậy thôi đợt rồi là nghe đâu em bị bệnh uh, em bị bệnh trào ngược xong rồi uh, uh, bị phổi và viêm phổi nữa và đây là bé 2 tháng tuổi quá trời dễ thương luôn nha cô chú anh chị thấy cưng dữ lắm luôn à, còn đây là ngoại ngoại còn kêu à, bé này là bà cốc và trong quá trình chăm sóc à, em vọng đây với hai à, với, với bé thì cũng bị gãy cái tay luôn tay sưng lên chân rồi nè là té hồi sáng hôm qua luôn hả ngoại dạ. ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi 93 rồi 93 ha cái này chắc ờ, phải ờ, đi bệnh viện luôn quá này chèo ờ, lên giường được không ta chắc không sao đâu ôi ôi dễ cưng kìa à, bọn em nói chuyện được nghe nghe anh gõ nói chuyện không dạ được à, rồi là em bị bệnh gì dạ em ở trước em bị phổi ờ à. chứ em bị ho ho à? dạ rồi xong mà hết rồi bây giờ bây giờ chờ bị ờ, ờ, bơ trả lời em không biết nói sao nữa Ồ, hơi mệt đó hả dạ. à, tuy nhiên á là cái bệnh của em á là phổi gì đó rồi nó có thể lây cho lây cho bé không có nghe nói gì chịu có vấn đề đó không dạ không ờ à, vậy đó hả trời ơi cái bà này gái nha cô chú anh chị trời ơi bà quậy kìa ừ, ừ cưng lắm nghe ừ mũi cao nè mắt hai mí luôn ừ. rồi nuôi nổi không nuôi nổi rồi đây cho anh đi về anh nuôi cho <laughs> xuống tự nhiên chưa giúp được gì cho gia đình ta rồi bắt con ta luôn rồi em cho đó trời ơi trời ơi hai tháng rồi nè cô chú anh chị bé tên gì à, gia em lý thị hồng ngân ha dạ. là nó lấy họ của em luôn á hả dạ. họ mẹ em là lý thị uh, ờ, xà quọn quọn vậy là mình là người dân tộc dạ. và ừ. bé là lai hay gì hai ba bé là người dân tộc luôn hay sao à, lai lai là người uh, người nói chung người việt đúng không dạ. ừ, ừ. cưng kìa còn ừ. giờ là đâu có cho sữa cho bé bú bé bú sữa bình không luôn á hả dạ. à. rồi cái uh, sữa bé bú là hiện tại là sữa gì vậy chưa không biết sữa gì nữa hả tại sợ uống nhiều sữa quá rồi ờ, bé nó không có thích hợp với sữa rồi nó dễ bị uh, uh, cái cái cái ruột cái bao tử cái ruột ta kêu là cái gì nói chung là nó không thích ứng được rồi nó hay bị trào ngược á dạ. à rồi con mượn hộp sữa này nha dạ. cô lớp ba ba bi gì lần đầu tiên thấy à, thấy hộp sữa lạ quá bé nào thì bú cái đó không đó à này là cho bé từ 0 đến 12 tháng luôn rồi mấy bữa gà làm có đi bệnh viện chưa dạ có hai lần hai lần dạ. rồi uh, bác sĩ có nói là bệnh bệnh tình của em là nếu mà có tiền trị là hết không hay là phải uống thuốc dạ hết hết ha dạ. là mà tại tại sao mà cái chân của em là giờ em bị bệnh vậy mà cái chân em từ từ từ nó di chuyển không được luôn vậy em cũng không biết nữa tay chân em cũng vậy mà tay chân mà em dạ. lên em lên không được đứng ngồi vậy không được luôn dạ tay chân em thì bình thường thì vậy thì được. à, nhúc nhích tới lui gì được dạ. mà ngồi, ngồi vậy không được chân mà em đi lên đi không được đi lên mình không được à. rồi hiện tại là anh nghe là em cũng ờ, không có thể tự sinh hoạt được luôn phải vận tả luôn ha dạ đây đây là chủ sĩ người chăm sóc trực tiếp cho hai mẹ con và giờ cũng uh, cái tay bị uh, gãy luôn rồi bà là bị té đâu té dạt mà nó xuống. <laughs> dạt hả dạt rồi cái này là mình lên chạm sáo băng hay là chơi tự xử tại nhà à, ờ, chú đó ông làm thân thiện ông làm phước à, làm phước rồi lại băng dùm á hả băng trời ơi nó bầm tím hết trơn luôn rồi à. kia thầy gãy ở đây cũng ông dùng dùng hết nè, cô chú anh chị đây. trời ơi hồi hôm ngủ cháu rồi nó đụng thêm nữa nói nói chứ ờ, bọng cá hay cưng quá <laughs> mới hai tháng à trời ơi dễ cưng kìa Ê, Ngân ơi Ngân à Ngân ơi Nhiều chuyện hả hả Lại nhìn gì dữ vậy hả Hả Trời Hai tháng rưỡi rồi ha Ngân à ừ hồi bồng về luôn ha liêm ừ. xuống chưa giúp giật gì chân cái người bồng về luôn rồi hồi tối là hai mẹ con ngủ ngoài đây luôn á hả dạ không ngủ à ginh vô nhà phải không chứ trong đây gió dữ lắm à ừ. ừ. nhìn hoài vậy ừ, nhìn camera kìa à. nè quay mé bên đây nè mấy đẹp trai đẹp gái nè ôi à, thì à, chung quy là anh cũng biết được cái hoàn cảnh gia đình mình khó khăn gì đó dạ. thì à, hôm nay à, xuống đây à, thứ nhất là để biết rõ hơn với lại thăm à, thăm hỏi bà với em với lại cháu đây dạ. và cũng à, mấy bữa trước anh cũng có xin được à, một số tiền từ mạnh thường quân để hỗ trợ cho gia đình mình thì à, bữa nay anh xuống anh trao luôn cho gia đình mình để uh, đi bệnh viện yeah. Dạ. Ờ, thì uh, sau khi ờ, anh trao xong á thì có thể là bữa nay giờ này cũng bữa nay trễ quá rồi thì ngày mai hay gì đó em đi bệnh viện đi bệnh viện thì chung quy là em cũng kêu uh, điện thoại cho chồng em về để chăm sóc đi nghe nói chồng em là cũng uh, uh, làm phục vụ gì đó phải không và trước đó thì phước cũng biết được đó là à, và trước đó thì phước cũng biết được đó là à, em vọng đây với lại à, gia đình cũng à, nhận được à, một à, Ờ, sự hỗ trợ cũng ờ, của hai ba nhóm cũng được gần 20 triệu gì đó cái đó là trao cho gia đình mình rồi phải không à, thì bữa nay anh ở đây được cái số tiền là 30 triệu tuy nhiên là đi lên chợ đơn chiếc quá hai mẹ con rồi nhiều khi uh, để cho mình nó nguy hiểm bởi vì anh có uh, uh, mời uh, sự hiện diện của uh, uh, hội chữ thập đỏ tại địa phương huyện chợ quýt mình uh, giữ cái số tiền đó khi nào mà em dùng hết cái số tiền kia thì uh, sẽ dùng cái số tiền này để lo tiếp cho hai mẹ con à, em thấy sao à dạ em thấy rất là vui tại vì bỏ tiền mình hay vậy đó cũng nguy hiểm ha dạ nay thấy cô chú lợi nhiều quá phải không vui phải không phải không ừ ăn ơn ăn ơi Đúng rồi Không có tại con nhà con cũng có ờ, bé bé gái nhà con cũng 14 tháng rồi Ồ, ờ, ờ, ừ, đen đen đen đen đen đen đen ô trời, ôi trời, ôi trời Hà đói bụng Ú rồi hả? Rồi, đây em mời chị nha Chị là bên ờ, hội chữ thập đỏ phải không ạ? Đúng Đây, sẵn rồi ở đây để em cầm à, Chị, chị lấy giùm em cái giỏ đó đi chị Tài sản của em trong đây á Rồi Ủa à, quên hồi nãy tiền lấy ra rồi bỏ vỏ rồi bỏ túi tự nhiên sao tìm vô ờ đây có vậy vậy có ai bồng mà bồng bồng bồng bồng bồng bé cho bé nín đi rồi, rồi, rồi giúp đỡ nhiều quá vui mừng ha con như ăn đang khóc luôn Ồ. Ờ. rồi đó vậy rồi ơi ờ. thèm bồng ừ, thật sự ra là thiếu thiếu thiếu cái hơi bồng ừ, à. hơi bồng mẹ có bồng được đâu con ngoại lo làm cũng đưa sữa rồi đó nha đâu ờ. có tiếp được đưa sữa rồi nha đừng có díu díu vô à đây đây nha đây là 30 triệu giờ em anh anh điếm đây luôn nha ừ. điểm đây có sự làm chứng của địa phương nha 1 ừ. triệu 2 triệu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rồi 30 triệu nha đem cuộc chị thùng lợi rồi đây anh sẽ ờ, gửi cho bên ờ, hội chữ thập đỏ nha à, giữ cái số tiền này của em thì ở đây cũng có ngoại đồ với lại mấy cô ở đây của em dạ. tại vì giờ gia đình đơn chiếc ủa gọi cô kia rồi qua chăm sóc phụ hay gì ta cái cô cô cô nè áo xanh đó mẹ à mẹ. à mẹ còn bên kia là ngoại nữa ờ à, trời đó. Dạ. nhiều dữ vậy đó hả mà mà toàn bà già không đó hả dạ, rồi giờ dạ, còn bà này sáng sóc ha, ha đây nè em dạ. trao nhé em chào nha cho ờ, còn cái số tiền mà kia thì uh, số tiền của mấy nhóm khác thì em cứ đem đi bệnh uh, ờ, bệnh viện dạ. hay là sau đó thì từ gia đình mình sắp xếp tính quan trọng là phải kêu chồng em về mới được đúng rồi phải kêu về mới được nè có có gửi lời cảm ơn gì không nè dạ, em cảm ơn rất là nhiều <laughs> rồi việc vậy thôi dạ ký hả trời ơi thì anh giao được rồi anh không anh đâu cần phải ký đâu anh không cần phải ký biên bản đâu hộ ký à hộ à gia đình ký hả ờ, gia đình ký ờ, dạ, gia đình dạ. ký đó thì hồi nữa mày làm thủ tục ờ, gia ờ. đình ký sau đi cũng được không cần đâu thì dạ. chỉ em biết giao ờ, cho gia đình biết chị bên này họ chưa thập đỏ được rồi ừ. dạ có quay clip là được rồi cái clip nó còn hơn chữ ký nữa ừ. <laughs> chữ ký giờ còn làm giả được cái clip là không có giả được rồi rồi thôi vậy à, phước, chắc có lẽ phước uh, xin uh, kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, clip sau nha à, tạm thời là ủa nghe đâu là đưa đưa đi đi bệnh viện nào chị ờ, Cần Thơ à bệnh viện Cần Thơ hả ô vậy cũng gần rồi à, nếu mà cô chú anh chị nào à, muốn à, tiếp tục hỗ trợ thì à, cho mẹ con em vọng đây thì chung quy là phước vẫn tiếp tục nhận nha tại vì lên tới Cần Thơ rồi thì lên trển nhiều khi viện phí đồ thiếu nữa thì phước có thể ghé qua phước thăm bé có lên không à, bé nhỏ đi hai mẹ con đi luôn hả ừ. ồ oh, vậy bé nhỏ giống như chủ sĩ vậy trời đi giúp mẹ mà giờ nhìn vô con bé không à rồi đó <laughs> thấy cưng quá trời ngủ luôn rồi nè ngủ luôn ừ. rồi trời ơi, thèm thèm cái hơi hơi bồng hơi bồng á đó ừ. bye bye và hẹn gặp lại nha cô chú anh chị